tình ngỡ đã quên đi nhưng lòng cô lạnh lùng người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thanh thang ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều như từng cơn nước rộng xóa một ngày điêu hiu tình ngỡ đã còn đây người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây những bước chân mềm mại đã đi vào đời người như từng viên đá cuội dấn vào lòng biển khơi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng khi cơn đau lên đầy thì tình đó mênh mông một người về đỉnh cao một người về vực sâu để cuộc tình tìm mong dấu để cuộc tình chim máu như bóng chim cuối đèo tình ngỡ thế trong nhau nhưng tình vẫn rộn ràng người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng khuâng những như ngoài khơi gió đồng hết cuộc đời lênh đênh người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về tình ngỡ sóng xa đưa nhưng còn quá bao la ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa ôi trái tim phiền buồn đã vui lại một giờ như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa